và giá cả phù hợp đây cho các bạn có thể lựa chọn thì đầu tiên ở đây là bếp số 1 bếp này có hiệu là Paloma model là IC330SB bếp số 1 này có giá là 1,6 triệu đây là bếp mặt trắng men đây chống xước và chống chày bếp số 2 hiệu là Paloma model là IC330SB bếp số 2 này có giá 1,9 triệu bếp này sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái đây không lo tắt lửa để các bạn có thể uh, sử dụng tiện lợi hơn ở trên là bếp số 3 hiệu bếp là Rinnai model là KG560L đây là bếp số 3 này giá cũng là 2 triệu đây bếp này cũng sẽ có công tắc rang chiên thoải mái cho các bạn sử dụng mặt trắng men bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu Rinnai model là VH56BL đây là dòng bếp nút xoay đây mặt trắng men bếp số 6 giá 1,6 triệu hiệu là Rinnai model là KGE31NSBL đây cũng là bếp mặt trắng men tiếp theo là bếp số 7 giá 2,9 triệu hiệu Paloma model bếp là ICS37K bếp này sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái đây để các bạn có thể sử dụng tiện lợi tiếp theo là bếp số 8 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC800F đây bếp số 8 giá 1,7 triệu tiếp theo bếp số 9 hiệu Paloma model là IC N86B giá 2,6 triệu đây mặt trang men đây là những cái dòng bếp nút nhấn đây tiếp theo là bếp số 10 hiệu Paloma model là IC360WA bếp số 10 này giá 4,7 triệu đây là dòng bếp ờ, full chức năng đây đây đây là nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo nè bên đây là tính tính năng rang xào chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ cả ba bếp đây tiếp theo bếp số 11 giá 2,6 triệu hiệu Paloma model là BA N39B tiếp theo là bếp này có giá là 2,6 triệu đây số 11 bếp số 12 giá 2,2 triệu hiệu Paloma đem là IC800B phía trên là bếp số 13 giá 2,2 triệu hiệu bếp là Rinnai đây mua đem là KG661C bếp số 13 giá 2,2 triệu bếp số 14 hiệu Paloma đem là BA39B đây bếp số 14 này có giá là 2,4 triệu đây những cái dòng bếp mặt uh, trắng men đây chống xước và chống chày Tiếp theo là bếp số 15. Đây là một dòng bếp kính của Rinnai ờ, đây. Model là RTS61AWG10RN, giá 8 triệu. Full inox, full inox và full chức năng. Đây. Full chức năng đây. Hẹn giờ bếp bên tay trái nè, nấu cơm nấu cháo. Chọn nhiệt ờ, rang xào đồ khô nè, nấu nước sôi và hâm nè, hâm đồ nguội nè. Ờ, chọn nhiệt độ chiên, nướng tự động, nướng theo thực phẩm đây. Thì đối với dòng bếp ờ, này á, bạn lưu ý là chúng ta phải có đặt nồi lên thì bếp nó mới cháy được. Đây, bếp số 15 giá 8 triệu. Tiếp theo bếp số 16 giá 4 triệu hiệu bếp là, là Rinnai, model là S650 VGAS. Đây cũng là bếp mặt kính công lực đây, full inox và full chức năng. Đây, full chức năng đây. Tiếp theo là bếp số 17 giá 4 triệu. Đây là một cái dòng bếp của Haman. Cũng là mặt kính cường lực luôn. Đây full chức năng đây, hẹn giờ cả hai bếp nấu nè. Chọn nhiệt độ chiên, nấu nước sôi và hâm, rang xào đây. Nấu cơm, nấu cháo và nướng tự động đây thì cái dòng con bếp Hama này á, nó cũng là một cái dòng bếp là các bạn lưu ý á, là chúng ta phải đặt nồi lên thì lửa mới cháy được bếp số 17 giá 4 triệu tiếp theo bếp số 18 giá 4,8 triệu hiệu Rinnai model là RT ES66 VCTSB đây cũng là bếp mặt kính cường lực đây phụ kiện là full inox và bếp full chức năng này. đây full chức năng tiếp theo bếp số 19 giá cũng 8 triệu đây là một cái uh, Tokyo ga thì cái Tokyo ga này á nó chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là nhà cung cấp bếp ga đâu nó sẽ lấy những con bếp của những cái nhãn hàng như là Rinnai hoặc là Paloma hay là Haman á để mà về tặng lại cho khách hàng hoặc là bán lại thì đây một cái dòng bếp của ờ, Rinnai đây đây bếp này cũng là full ờ, inox và full chức năng đây cũng là cái dòng bếp mà các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được đây bếp số 19 giá 8 triệu tiếp theo bếp số 20 giá 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là S660 VGAS đây là mặt kính cường lực đây nhìn rất đẹp và sang trọng đây chịu nhiệt rất là tốt bếp này cũng là full inox và full chức năng thì ờ, đây thì hầu hết những cái dòng bếp ga của thị trường nội Nhật á nó đều có thiết kế có bếp nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng là vệ sinh thì ờ, khi mà các bạn mua bếp ở bên cửa hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng một cái gói quà tặng đó là một cái bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng nó tiện lợi hơn tiếp theo ở đây là bếp số 21 đây là một cái dòng bếp từ của ờ, thương hiệu Toshiba đây thì đối với những bạn mà chúng ta muốn nấu ăn nhanh đó thì các bạn ờ, có thể tham khảo sử dụng những loại bếp từ này nó nấu ăn sẽ rất là nhanh nhưng mà nó chỉ phù hợp với những món món nước thôi nhưng mà các bạn nấu canh hay là nấu lẩu á thì rất là nhanh nhưng mà khi mà các bạn chế biến những món chiên xào á thì nó sẽ không có ngon bằng ờ, những cái dòng bếp ga đâu đây hiệu Toshiba số 21 giá 3,5 triệu đây một cái dòng bếp từ tiếp theo là bếp số 22 đây là một dòng bếp của ờ, Haman đây là bếp ga âm có ba bếp nấu đây đây một hai ba đây ba bếp nấu và một bếp nướng đây đây là ờ, hàng trưng bày hàng trưng bày có nghĩa là hàng chưa qua sử dụng luôn á còn mới 100 đây giá 8 triệu bếp số 22 đây thì vừa rồi tôi đã vừa giới thiệu một số cái dòng bếp bên cửa hàng chúng tôi á các bạn có thể xem và tham khảo thì tiếp theo á tôi sẽ đếm là cái bếp chính của cái video lần này ừ. cái mới hộp kia cũ đây bếp này có hiệu là Rinnai model bếp là KGE M660 FTS đây là nội thất phía bên trong của bếp đây thì tiếp theo ở đây là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất phía bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp này cho các bạn xem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 mà thức ăn chúng ta thì chưa có tới đạt tới cái độ yêu cầu thì các bạn phải uh, bất tiện vấn việc phải, phải, phải tắt mở công tắc đây rất bất tiện thì nhà sản xuất á, họ cũng có thiết lập một cái uh, chế độ rang chiên ở đây đây bạn ấn vào giữ khoảng 3 giây thôi đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì khi mà các bạn kích hoạt tính năng ờ, rang chiên của nhà sản xuất á, thì á, cái que cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì khi đó các bạn sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang chiên thêm dùng một lúc nữa nhưng mà nó cũng không có công dụng ngoài là máy đâu chỉ thêm được một chút thôi cũng không có được bao lâu đâu nó cũng được vẫn rất là bất tiện nên là để mà khắc phục cái vấn đề đấy á, thì đặc biệt bên cửa hàng của chúng tôi á, có thiết kế một cái công tắc rang chiên giúp các bạn có thể là rang chiên thoải mái luôn mà không lo lửa bị tắt thì hiện tại bây giờ trên thị trường á, chỉ có duy nhất cửa hàng chúng tôi mới có lắp đặt cái công tắc đó thôi nếu mà các bạn có nhu cầu lắp đặt cái công tắc rang chiên đó thì có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt đây cả hai bếp nó đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây thì tôi biết bên tay trái tôi đây là đây. bên tay trái là 400 đây và bên phải là 390 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến á nó tiếp xúc với cái nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 công tắc của tôi thì vẫn mở bình thường thì à, để mà khắc phục vấn đề về pin á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 và khi mà để nhận biết cái này bên yếu á, các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị trên biết này khi mà các bạn đang sử dụng á, mà cái hiển thị đây nó chớp ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin yếu rồi thì khi đó các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào thì ở pin sạc này á, nó sẽ có hai cực ở đây đó là cực âm và cực dương bên cửa hàng chúng tôi sẽ dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm thì các bạn lưu ý á,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 dụng điện quạt hoạt động bình thường ở bên không bếp á, thì uh, tôi sẽ có một cái đầu dây chờ để cho các bạn có một sạc vào mình thì tiếp theo á, tôi sẽ nói về các tính năng của bếp đầu tiên ở bên tay phải chúng ta sẽ có tính năng ở đây là nấu cơm và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 thì đối với cái dòng bếp của Nhật này á nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì đầu tiên đây là cái dòng bếp được xuất xứ từ Nhật nó sử dụng sẽ rất là bền và cái điều thứ hai á, nó rất là tiết kiệm ga thì à, theo khảo sát thực tế nhiều khách hàng đã sử dụng họ cũng cho biết á thì nếu như mà một gia đình các bạn có bốn người á, một ngày các bạn nấu ăn hai buổi á, một bình ga sẽ có giá vào khoảng là từ ba trăm hai cho đến ba trăm rưỡi thì các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng tức có nghĩa là trung bình mỗi tháng á,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 nên đó là lý do vì sao nhà sản xuất á, họ thiết lập ở đây á, là khi mà nấu nước sôi lên rồi á, thì bếp sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa thì nó sẽ tự động khóa ra lại ở đây thì chúng ta sẽ có nắp ờ, che đầu chia lửa đây được làm bằng inox thì đối với loại nắp che này á các bạn sẽ có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không sợ xảy ra vấn đề nó sẽ bị mục rỉ sát bể như là những loại nắp sắt thông thường